Chúng tôi luôn nhận được câu hỏi từ người thân, bạn bè của mình rằng tại sao lại gửi tiền cho KS Finance. Thì đây là câu trả lời. Đầu tiên, bản thân chúng tôi dành dụng được tiền và cũng vì để xoay sở cuộc sống, chúng tôi tìm đến ngân hàng để gửi tiết kiệm và lấy lãi suất. Chuyện không có gì để nói khi chúng tôi gặp các nhân viên tự xưng là nhân viên tư vấn tài chính làm việc tại ngân hàng Kiên Long và Sunshine Group. Họ nói KS Finance, KS Home Plus, Sunshine Group, Kiên Long Băng là cùng một hệ sinh thái. Họ giải thích rằng thay vì gửi tiết kiệm thông thường, chúng tôi nên gửi tiết kiệm đầu tư với thời gian gửi ngắn hạn để có lãi suất cao hơn. Vì cùng hệ sinh thái nên KS Finance, Sunshine Group, Kiên Long Băng là có chức năng ngang nhau. Tiếp theo, vì được tư vấn rằng Sunshine Group đi đầu trong sử dụng công nghệ số nên thủ tục nhanh gọn, đơn giản khi mọi thông tin dữ liệu đều được quản lý và kiểm soát qua app di động, theo đó chúng tôi chỉ cần cung cấp mã otp thủ tục gửi tiền sẽ được các nhân viên này hỗ trợ hoàn tất giúp nên chúng tôi đã tin tưởng gửi tiền chúng tôi không hề được biết gửi tiết kiệm và tiết kiệm đầu tư nó khác nhau thế nào chúng tôi còn được thông báo hình thức này là một biện pháp để họ cho được lãi suất lách luật cao hơn với ngân hàng nhà nước quy định sau đó chúng tôi lần lượt được gửi thông báo là công ty mất thanh khoản không thể trả cả gốc lẫn lãi qua xác minh các pháp nhân KS Finance, KS Home Plus, Sunshine Group, Kiên Long Băng là độc lập và Kiên Long Băng chỉ là đối tác chiến lược. Việc gửi tiền cho KS Finance, KS Home Plus không hề liên quan hay đúng hơn không thuộc trách nhiệm của Kiên Long Băng và KS Finance, KS Home Plus cũng không có chức năng huy động vốn. Vậy có chăng, tin tưởng vào ngân hàng Kiên Long, nhân viên ngân hàng Kiên Long và hệ sinh thái Sunshine là sự ngu dốt của khách hàng? Để giờ đây chúng tôi phải tố giác, biểu tình mà vẫn không được hoàn trả lại số tiền tiết kiệm đầu tư của mình. Và tại sao ngân hàng Kiên Long lại cho phép các cá thể không cùng công ty mình tự xưng, mạo nhận là nhân viên? Chúng tôi khẩn mong ngân hàng nhà nước và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ để trả lại công bằng, truy hồi lại số tiền cho chúng tôi. Thông qua các khách hàng, chúng ta thấy họ đã bị che giấu và không nói rõ rủi ro khi gửi tiền, vì vậy, chúng ta nên tìm hiểu kỹ về rủi ro khi gửi tiền mồ hôi, nước mắt của mình cho bất cứ ai. Cảm ơn đã lắng nghe, hãy subscribe kênh chống lừa đảo để có thêm nhiều tin tức hữu ích.